Phạm Hướng xin chào bà con và cô bác thì hôm nay Phạm Hướng xin chia sẻ cho bà con cô bác tiếp theo đó là về cái ờ, phong thủy âm chặt, hay còn gọi là mộ phần và cuộc sống thì nói chung là cái mộ phần của mộ phần của tổ tiên thì nó cũng ảnh hưởng đến cái ờ, ảnh hưởng đến cuộc sống của ờ, con cháu sau này nhé thì hôm nay Phạm Hướng chia sẻ cho bà con để các bà con nắm rõ được cái cái âm chặt mộ phần cuộc sống này về phong thủy nhá. thì âm chặt là một là nơi mộ phần ấy an táng người đã mất từ xưa tới nay nó luôn được chúng ta coi trọng vào thời kỳ phong kiến nên các tầng lớp thống trị trước kia càng đặc biệt coi trọng minh thập tam lăng đền vua đinh vua lê này hay hệ thống lăng mộ các vua nhà nguyễn là các ví dụ điển hình các danh nhân trong lịch sử cũng luôn gắn liền với các câu chuyện về âm trạch của gia tộc tất cả chúng ta nếu đã là người có chút nhận thức về cuộc sống xã hội thì đều có thể nhận thấy tầm quan trọng của phong thủy âm trạch nó quyết định cho con cháu đời sau vinh hoa phú quý quan hệ tới vận mệnh nhé quan hệ tới vận mệnh của ờ, của lớn bé trong toàn bộ gia đình thì vì thế một gia đình nếu đã có định chôn cất thì tất lên mời thầy phong thủy chuyên môn sư chân chính tìm chọn đất việt tốt làm làm thế nào để biết phong thủy mộ tổ của chúng ta đang hưng vượng hay là đang lụi bại nhá Đấy. thì mộ tổ hưng bại thường hay thể hiện ngay trên mặt tướng nếu người có ngũ nhạc cao đó là mộ tổ đắc đắc được long mặt địa thế tốt tứ thủy thâm tú là do đắc được thủy pháp lợi nếu khí tốt đầy mặt đó là một tổ đắc khí mặt mà khô héo tất là một tổ phong thủy bị tiết thoát khí người mà xương thô là do một tổ phong thủy bị lộ rõ xương nhỏ là một tổ ẩn tàng nếu xương thô lộ mắt cũng to lộ là mộ tổ lộ rõ hoặc trôn nơi núi đá đậm trộm phàm sau khi táng mà sinh ra dị man dị nam này là do nhập nguyệt đều đều nhau long hổ trầu về núi phía sau cao vút khí đẹp trước mặt đó là thần quan đó là đất linh đắc khí người của đều vượng đó, dạ, người của đạo vượng nhé sau khi chôn sau khi chôn sinh con trai đấy mà khí chọc thật thô thịt thô xương rắn ngũ nhạt không ngay ngắn tất là tứ thủy thần lang tràm như vậy không thể đặt phong thủy vậy nhé như là không thể đạt được phong thủy nhé nếu xương đầu cao đầy gương mặt tròn đầy mà khí sắc khô héo ánh mắt vô thần tất là phong thủy bị thiết thoát khí chẳng bao lâu sẽ thua bạn nhé thì thì bây giờ phạm hướng chia sẻ tóm lại là cho bà con là cái cái tạo mộ như thế nào nhé thì nói chung là tán kinh nói là phàm mộ mà có 5 điều không tốt thì nên cải tạo nhanh đấy đây thì phạm hưởng xin chia sẻ cho bà con cô bác về năm nếu mà nếu mà trong năm cái này thì chúng ta lên là cải tổ nhé tôi đã cải tổ lại nhé cải mộ lại thì uh, một nè thì trũng thấp vô cớ tự hãm này trũng mà cỏ cây khô héo này mộ vô cớ bị nứt nẻ này mà bát hương thì bát hương uh, vô cớ bị nứt này tất đấy nhá thì tất nên chúng ta nên phải phải uh, thay đổi nhá phải cải cải tạo lại nhá thế còn số 2 nè thứ hai thì là trong nhà có nam nữ hay gây nhiều tiếng dâm loan nhá, đấy dâm loạn đấy thì chúng ta cũng lên à, thay đổi cải tổ đại nhá cải lại, đấy rồi tiếp thứ ba là trai gái ngỗ nghịch còn con cháu phản loạn ăn phải đồ độc và điên cuồng nhé thì cũng lên cải lại nhá, cũng cái cái tổ lại, cải mẫu lại rồi tiếp theo thứ tư này thì nhân khẩu bất an sự nghiệp thất bại gian sản hao hụt những cái loại gia sản đó, gia sản như tiền tài bị hao hụt đó đấy, quan tư không được đấy, tất nhiên chúng ta cũng phải sửa luôn nhé đấy. Rồi tiếp theo là thứ thứ năm này thứ năm là mộ táng tại bát rượu sát này thủy khẩu chảy từ hoàng thuyền nhé từ hoàng thuyền thủy để tạo thành ma quỷ tất tất nhiên là chúng ta cũng phải cũng phải à, cải lại nhá cái phàm sửa mộ có ba điều tốt không nên sửa nè, cái bà con này hôm nay Phạm Hường chia sẻ cho bà con này đó vừa rồi Phạm Hường đã chia sẻ cho bà con về cái năm điều với năm điều mà chúng ta thường gặp ở trong cuộc sống thì chúng ta nên cải lại nhá, nên chúng ta nên cải cải tạo mộ nhá, cải cải tạo lại để chúng ta phải à, xem uh, xem ờ, nói nếu mà đúng trong năm cái ờ, cái bộc này thì bà con cô bác lên cải lại cải mộ này để cho nó đúng phương hướng cho nó tốt thì người thì cuộc sống của con cháu nó sẽ được ờ, hưng thịnh hơn nhé thì tiếp theo thì phạm hướng chia sẻ cho bà con cô bác này nếu mà khi chúng ta mà cải cải mộ mà gặp ba cái điều này thì không nên cãi nhé ví dụ chúng ta tạo Ờ, cái mộ lên mà thấy huyệt rồi mà chúng ta gặp ba ba cái này thì bà con nên chú ý là không được cái nữa mà lấp lại nhé không nên ờ, không nên cải mộ nữa mà phải lấp lại thứ nhất là thì mở mộ thấy rùa sống này các bạn có thấy không có nghĩa là chúng ta mở mộ ra mà thấy rùa ở trong đó sống này hoặc là thấy ở trong uh, lăng này năng mộ mà con rắn ở đó này là lời có sinh khí của là đại cát đại nào nhá có nghĩa là có ờ, vật sống nên rùa sống này rắn sống này thì dĩ nhiên là ở trong nó nó có thể sống được luôn tại các đại nạn nó có sinh khí sống rồi con cái sinh khí gọi là khí dương ấy là rất là tốt của bạn nhé đó gọi là còn đại các đại lợi thì bà con không nên cãi nhé chúng ta nên đắp lại và không nên cãi mộ nhé rồi cái thứ hai nè thì bà con là ở trong đất có suối nước ấm này Đấy, khi chúng ta mà cãi mộ lên mà thấy trong nước trong trong nước mà sờ mà thấy nước ấm ấy, giờ là có màu như sữa nhé, cái màu của màu nước ấy, mà như sữa hoặc là như sương mù ấy, thì đó là đại cát đại lợi luôn nhé thì chúng ta cũng không nên cãi nhé và cũng lại lấp lại nhé rồi cái điều thứ ba này bà con cái điều thứ ba đây này thì dây tơ hồng bám xung quanh quan tài là có sinh khí đại quý đấy thế có nghĩa là chúng ta khi chúng ta mà cải mộ lên mà chúng ta thấy cái, cái quan tài thấy cái huyệt ờ, mà có dây tơ hồng bám xung quanh thì nó cũng là điều tốt để điều hành nhé thì bà con cũng không nên cãi Đấy, thì có cái ba điều tốt đó này thì chúng ta tất nhiên là phải ờ, thì chúng ta không được nên cãi nha bà con nếu mà gặp ba trường hợp như thế này chúng ta không nên cãi mộ nữa nếu mà chúng ta cãi mộ cứ cứ cãi mộ thì nó sẽ đem đem lại cho ba cái xấu nhá tại vì mình đang tốt cái này là rất là tốt này gặp ba cái điều này là rất là tốt Đấy, mộ thấy rùa sống này rắn sống này thì dĩ nhiên là à, à, sinh vật sống được thì dĩ nhiên là ở à, khu vực ở đó rất là tốt khí đó, khí dương rất là tốt có thể sống à, sinh vật mà còn sống được mà thì nó là rất là tốt ở ờ, trong đất này trong đất thì ờ, có nước ấm này rồi là có màu như sữa này hoặc như sương mù đó rất tốt rồi trong quan con ở xung quanh quan tài thì nó này có ờ, dây tơ hồng bấm quan này đó gọi đại cát đại lợi nhưng bà con đó thì khi khi mà bà con cô bác mà cải mộ á, thì chúng ta nên để ý ba cái điều này để bà con mà thấy ba cái điều như thế này á, thì đó là điều tốt mà điểm nằm thì bà con cũng nên là tham khảo lại và tham khảo à, những thầy phong thủy xem à, thật hư như thế nào nhé để cho nó rõ hơn nhé thì ở đây phòng hướng là chia sẻ ở trên sách vở này chia sẻ cho bà con trên sách vở này thì nói chung là mình phòng hướng đã xem qua rất là nhiều sách vở và kinh thư thì phòng hướng thấy những cái những cái sách vở này nó chia sẻ rất là đúng rồi con thì phẩm hướng mà chia sẻ lại cho bà con cô bác nhé thế còn khi mà chúng ta cãi mộ mà gặp ba điều này thì bà con thì cũng nên cân nhắc là không nên cãi đấy là theo phẩm hướng là không nên cãi thế còn nếu mà ví dụ như chúng ta bắt buộc phải cãi hoặc là cái ờ, cái mộ táng đó mà nằm ở đất của người ta đất của, của người ta không không phải của nhà mình rồi là à, hay bị à, người ta quấy phá thì à, cũng nên là chúng ta phải nên tham khảo thầy phong thủy để thay đổi lại thay đổi uh, cũng thay đổi lại nhưng phải thay đổi phải xem đất cát và xem chỗ cái mộ thì là như thế nào cho tốt thì chúng ta lên cái thì tại vì ví dụ như chúng ta tại vì mộ táng chúng ta hồi xưa nhiều khi nó nằm ở ở nơi xa xôi này hoặc là nơi hẻo lánh hay là nơi ờ, ờ, đất đất của người ta thì chúng ta cũng nên cải biết là tốt biết là gặp những ba điều đó là tốt nhưng mà uh, nhưng mà lại ờ, không như là không, là không có với như là cái mộ mà nó nằm ở đất người ta hoặc nằm ở hẻo lắm thì cũng không tốt thì chúng ta cũng vẫn cũng vẫn phải nghe chúng ta cũng vẫn phải xem thầy không thấy để chúng ta à, giải giải khuất như là tham khảo và chúng ta để chúng ta biết hiểu rõ hơn để chúng ta cãi như thế nào và, và xin ý kiến của những thầy phong thủy ờ, để biết thêm chi tiết và hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ làm theo nhé thì ở đây thì phẩm hướng nó chỉ có hôm nay thì cũng chia sẻ cho bà con cô bác về âm chặt này thôi âm chặt về bộ phận và cuộc sống thì nói chung là bộ phận thì đa số là người người người ờ, âm sống xa thì người trần sống vậy nhé người trần sống xa thì người âm cũng sống vậy thôi thì đó thì phạm hứa xin chia sẻ trong cái cuốn sách nó viết như thế này thì phạm hứa chia sẻ cho bà con cô bác để bà con tham khảo nhé bà con tham khảo để biết rõ hơn khi chúng ta cải mộ nhé thì uh, bà con cô bác mà yêu quý kênh của phòng nữa thì bà con cô bác nhớ đăng ký kênh nhé rồi chia sẻ video cho mọi người cùng xem đó thì ờ, phòng ngữ xin ờ, tạm dừng video tại đây nhé rồi xin chào tạm biệt bà con nhé